Đoạn đường mai người bước bên anh không là em nữa Anh đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa Từng lời hứa mình nói khi xưa không cần thiết trong lòng nhưng chẳng thể giấu hết nỗi thất vọng có thể giấu hết đi chuyện tình chúng mình nhưng chẳng thể bỏ đi một mối tình ngày em nói ở bên cạnh nhau qua nhiều mệt mỏi anh đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi ngày em nói giữa chúng ta có khác biệt quá lớn là do em cần ai đó hơn đoạn đường mới người bước một thèm môi nước sẽ thêm mặn thêm nhân tinh thì tình sẽ thêm sau nàng những người không muốn cùng tôi oh oh người say nốt nô nhưng thực ca biên vẫn sẽ mặn chút so lắng cho tình cờ lên ngôi kết thúc khác nhau vì câu nói